cấm dạ. ừ, à Sao hề Sư phụ tại sao không phải là 4.000 lượng như năm ngoái Mà năm nay phải hơn Cái gì cũng phải đi lên mà Địa ngục cũng như trên này thôi à, Sư phụ mặc dù chúng ta không quá tốt với con người Nhưng tại sao chúng ta lại đối xử tốt với những con mái dạ, Đừng có lo chuyện tàu lao Lấy cho ta 49 tận ngân phiếu 一齊跌落下邊，做唔去？係師傅，謝師傅。自由特許giấy dạ, xác nhận nhà máy in tiền Mao Phương tiền đã được đưa tới âm phủ đây là hàng cũ của tôi tiền đã được xưa tới âm phủ đây là đơn hàng của tôi Sư phụ Có rồi đây sư phụ Điều này rất quan trọng đối với những người chết Đi nhanh đi ờ. Dạ Dưỡng tên sầu mình sẽ nhận dần Mau tiểu phương Lòng cẩu Sư phụ Chị đây người tên Mao tiểu phương à Cái tên Lâm Phùng Kiêu à Kỳ hữu thế Còn ở chữ tiểu là đẹp nhất à, Tiểu tiểu tiểu Quy nghĩ từ đó đẹp lắm hả? Và cảnh cáo Quy còn đem ta làm trò đồ thì có cách. Lo đi đốt những cái giấy tiền bạn đi. Dạ, ờ. sư phụ. bao giờ Cả đêm nay sao không thấy hành động đâu hết vậy Chắc nó đi kiếm chỗ ở sân khấu rồi à. à. Để làm gì Hôm nay là ngày những linh hồn sẽ xuất hiện Thank you. gần như là chi nhánh không tới tin được chú dừng chân người ta vậy ta cũng chả cần tới quan tâm làm gì Ah! lắm Ê, sư phụ à Sư phụ, thằng Đông đang xem kịch kìa Không có ma ở đây đâu Vì không có năng lực thì làm sao có thể nhìn thấy được ma quỷ Sư phụ Sư phụ, giờ phải làm gì? cứ từ từ sao không coi tụi nó làm gì đã sư phụ mấy người đang đứng kia là ai vậy họ đang canh gác để những con ma này không phải chạy lung tung trong sân khấu này để bảo vệ cho những con ma này xong xong rồi con ma nữ đó đang muốn cái gì vậy sư phụ muốn ăn thịt thôi Wow, sao đông dữ vậy? kỹ sự lâm tôi rồi Đi qua sự thấy như... Tại em quá tập trung vào nữ kịch nên không để ý đó thôi Cô lấy chứ là ai? Nhưng mà còn diễn rất là tốt Sư phụ giờ phải làm sao đây? Dạ, còn phải cứu được nó, mày đưa ta đây Cái này có thể giúp được nó, nếu như nó lỡ đi vào địa ngục Sư phụ như ở ngoài đông lắm đó Tại sao thầy không đi? Nhưng tôi thích cậu đi, đừng có hẹn nét như vậy, yên tâm, mọi chuyện nơi có tôi lo. Những con ma đó không thể thấy được mình, cứ bình tĩnh làm như không có gì, rồi từ từ bước tới hình ông. Lúc đó chấm dấu lên tay nó, nhớ không nên làm mất dấu, nếu không nó sẽ chết, và cả hai tụi bay sẽ chết. Cảm ơn tránh được. Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì. năm đây là cô linh cô gốc sinh con nghe không thấy gì hết con nghe không thấy gì hết tôi không có thấy gì đâu mà ừ. cô linh cô rất là đẹp tôi chưa thấy người con gái nào đẹp như cô anh quá khen rồi dạ, ừ, cần tôi giúp đỡ gì không cần đấy quần áo sách mắt dịch này cô linh chúng ta hãy cùng coi vở kịch này nhé không tôi phải tìm nơi trú ẩn ai bắt nạt cô à nói đi chúng tôi sẽ bảo vệ cô chính là những người này bọn họ lúc nào cũng theo sát tôi đừng đau buồn nữa con đang rất là tức giận đây này trời ơi phải dạy cho tụi nó một bài học cẩn thận bọn họ biết yêu thuật không sao chúng tôi biết thuật mau sơn họ rất mạnh đó chúng tôi là những người chuyên đi tiêu diệt trái ác hãy rời khỏi như này mau tự do rồi chạy thôi dừng lại không được chạy dừng lại không được chạy không được chạy quá ta tự do rồi chạy Tôi phải làm gì để đền đáp lại ân này đây đi đi về. Kết hôn với tôi Dĩ nhiên rồi vậy có hơi quá đáng không à. Mày đúng là thằng đần Chúng ta giúp đỡ không công sao Tin nè cuộc sống ở đâu Tôi quyết định về nhà cô à. Đừng về Về trễ sẽ bị thầy la đấy Nói đi, cô sống ở đâu? Tôi sống ở rất xa Các anh không đi tới được đâu Không mất thời gian với hai anh nữa Bây giờ tôi phải đi nơi khác, tạm biệt Khoan đợi đã, này Cô ấy thật là quyến rũ Thật là đáng yêu Làm cái gì vậy? Nơi này u ám đáng sợ thật Nhất định tôi sẽ cưới cô 唔記得咗問佢住喺邊度添。Nếu muốn gặp tôi, các anh chỉ cần nói trai gái trắng đen lúc đó tôi sẽ xuất hiện. Gọi tên có chuyện gì không? Không, không có gì đâu. Tôi đi đây. nay chúng ta mau về thôi Không ngờ chúng ta lại nói chuyện với một con ma Sư phụ mà biết thì khổ lắm Giờ phải làm sao đây Không sao, miễn sao chúng ta đừng nói Cho sư phụ biết là được Nhớ đấy, phải giữ bí mật Cảm ơn đã nhắc nhở tôi Thật không may nếu lỡ nói ra Cảm ơn đã nhắc, nhắc đầu óc tôi biết anh sẽ quên mà Các người muốn làm gì? Xin lỗi, tôi quên Các người ở địa ngục không thể hiểu ngôn ngữ của người thường Bọn họ đang nói cái gì vậy? Im lặng coi họ nói gì Nghe họ nói chuyện ngôn ngữ của người chết nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sư phụ à, mấy liền quái hỏa nó sẽ rồi mấy Sư phụ, sao người nói được tiếng của người chết Chỉ cần ăn thứ này là được Ủa vậy đứt ngon đó Lần hai người gây ra chuyện lớn rồi Tại sao vậy? Tao không biết Sư, sư phụ đang làm cái gì vậy? Đang làm phép đó Chú ý, coi đi Sư phụ, người thật là tài giỏi Cái này chỉ có tác dụng tạm thời Thưa các sư huynh sư đệ Tất cả những con ma bây giờ đã đều có mặt ở khắp nơi Chúng ta đã gặp phải nhiều rắc rối rồi có rất nhiều hồn ma Nhưng một mình lại không thể nào bắt chúng Chin, ông ấy là ai vậy? Ông ấy là ai vậy? Ông ấy là sư huynh ta Lo mà nói chuyện với ông ấy đại sư huynh Đại sư huynh sai gây ra vụ lộn xộn này là do hai tên đồ đại ngốc của đệ như vậy là sao sư phụ thầy ngốc nên trò cũng ngốc tất cả họ đều là lũ ngốc ngươi nói gì vậy Trò làm sai thì phải, thầy phải có trách nhiệm Đừng nói nhiều nữa Người muốn giúp cho chúng à Chúng tôi đã quyết định sẽ đi hết tất cả những con ma đó. Từ đầu, ta đã biết trước được sự việc, vậy còn kêu chúng ta tới đây làm gì? Sư huynh, có ý kiến nào để có thể đắc bắt hết đám ma đó không? Ừ, chúng ta phải dụ nó ra. Ai sẽ làm điều này? Chuyện cũng khó khăn như vậy, hãy để cho tôi. Tốt lắm các người lo đi chuẩn bị đi chúng ta cần đối mặt với những nguy hiểm đậu phụ đây lớn lên một chút nữa đậu phụ đây đi nhanh lên nhanh lên nào đậu phụ đây đậu phụ đây đậu phụ đây đậu phụ đây tôi rất yêu món này tôi cũng rất là yêu cô thứ này cô cô không nên ăn đâu đậu phụ trắng và mềm mại quá tại sao tôi không được ăn Hải Anh đúng là đồ ngu ngốc Tại sao Hải Anh lại bán đậu phụ ở đây Chắc có điều gì mà em phải không Đây đậu phụ làm từ đậu nành Sư phụ nói Với hạt đậu đỏ bên trong Sư phụ nói Dục chúng Để dụ những xác chết đấy ăn hết Tại sao lại có chuyện này Chúng tôi đã nói chuyện với tụi nó Phải bắt hết những con ma đó nếu không chúng tôi sẽ không được toàn hay Thì ra các anh lấy những con ma đó ăn cái này Đừng lớn tiếng Bọn họ sẽ không ăn nếu biết được chuyện này đâu Cái gì ở sau lưng ông vàng ừ, Đậu phụ thơm ngon đấy Chị trả mau Thank you.

mình đã giết chúng Lý luận sống xét Chúng không thể nào siêu sinh đâu Chỉ là ta đang giúp họ Không phải đi lang thang mà thôi Đừng nói nhiều Ta muốn làm gì thì làm Không liên quan tới ngươi làm gì Bọn họ đang muốn bắt cô đấy Chạy đi nhan mới Mời người thử Nhờ à, lấy nên mới có tài thuật mau sơn của chúng ta ngày hôm nay Nhờ vậy chúng ta mới biết được điều pháp thuật Mới có thể chữa khỏi bệnh cho người đó đấy làm gì vậy Như vậy là phung phí lắm đấy Tao là sư phụ của tụi bay Nhưng mà cũng là không được làm vậy Sư phụ, người đốt nhiều rồi đấy Tao làm gì kệ tao Số tiền đó chưa chắc đã đủ với tụi nó đâu Cần phải nhiều thì mới đủ với họ Nhưng nếu họ nói không đủ thì sao Tụi bay làm ơn đừng ích kỷ đi sư phụ như vậy chúng ta phải in thêm à không sao đâu in thêm đi hết tháng này là yên ổn rồi chúng ta đâu có ngày nào yên ổn đâu ngươi nói gì đừng nói lung tung chúng ta là những người nghèo có người nhờ chúng ta xem phong thủy cho nhà ở châu đấy hay nơi đó thật giàu có tôi sẽ quyết định bắt họ đưa tiền ra cho chúng ta mày vừa nói cái gì người chỉ là một tên cướp cạn nhưng mọi thứ đều lên giá chúng ta sẽ phải lấy nhiều thêm một tí vâng sư phụ tụi con biết phải làm gì mà anh bạn nhanh lên đến lượt anh đó rất khó kiếm được món làm ăn ngon như thế này phía tây phía tây nhà hàng đừng làm ta mất mặt Xin chào Ngốc thật Ba người đến đây làm gì Muốn gì đây Ông Châu mời chúng tôi đến đây À mau sư phụ Chào ông Xin lỗi tôi có khách Chào mau sư phụ Ông Châu Đây là con gái của tôi Có tên Mary nó rất đẹp phải không? Nó rất giống má của nó đấy. Mary, đây là chú Mao. Chào chú đi. Mời ông vào. Ông hãy đi theo người phục vụ nhé. Để tôi coi các người làm được cái gì đây Uống gì đây Cho tôi à. cà phê Cà phê sữa Trà really good 阿叔啊，呢度幾撚似啊？縱軍啊！chúng tôi luôn bán những thứ ngon nhất. Thật sao? Mary, mang bít tết ra đây. Sư phụ, bít tết là gì vậy? Là cái gì vậy nè? Là cái gì vậy ta? Được Tôi cũng thích món đó lắm Tôi cũng muốn ăn Tôi cũng vậy <laughs> ờ, Được rồi chờ chút Mary lấy cho họ đi <laughs> Nói thật tôi đã không còn tin phong thủy nữa Nhưng từ khi mở nhà hàng này Tôi không thể kinh doanh tốt được Vì vậy mời thầy tới để coi lại giùm Nếu ông cứ bán những thứ này Sau này sẽ không ai đến ăn đâu Tôi nghĩ rằng ở đây có một cái gì đó. Sư phụ, chúng ta lấy tiền trước rồi hãy nói. Chuyện nhỏ, chỉ cần mau sư phụ nói giá là được. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. 500 ngàn lượng. Sư đệ à, tôi không lấy nhiều như thế đâu. Tôi chỉ lấy 5 ngàn lượng. Sư Huynh, tôi cảm thấy có điều xấu sắp xảy ra. Ngươi đang nói về chuyện gì? Mức giá của thanh vân là hợp lý nhất. Chúng ta hãy qua đó nói chuyện. Chắc chắn rồi, không cần đến các vị. Các vị có thể ngồi đó ăn. Chúng ta mất 500.000 lượng rồi. Cũng tại ngươi đưa ra cái giá cắt cổ mà thôi. Nếu con biết trước thì đâu có lấy giá như vậy. Sư phụ, tại sao tên đó lại lấy tóc của Mary? Hắn muốn thực hiện ý đồ đen tối. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? tại sao ngươi có thể nói 500 ngàn lượng ngươi chứ ta thật là tức tất cả đi về tối nay chúng ta cần thực hiện kế hoạch chỗ này vắng người rất thích hợp Tên khốn nạn nó đang làm gì vậy Chúng ta cứ ngồi đây Rồi cũng sẽ biết thôi mà Chúng ta lấy đồ nghề ra Coi thử coi sao cuốn sách của mình như vậy thì làm sao được chứ hắn làm như vậy để dễ dàng bắt cóc Mary vậy bây giờ chúng ta phải làm gì vợ tôi có chuyện gì tôi muốn cô làm cho tôi một việc nhìn tên khốn đó kìa Tôi và Linh sẽ ngăn cản hắn không cho hắn thực hiện ý đồ đen tối của mình Anh Đông, anh giấu cái xác của nó đi nha Để hắn quay lại không có Mắc cười quá, cô Linh chúng ta đi thôi Anh lên, để tôi với Anh lên, chờ tôi Tên khốn, tao sẽ đánh mày Mày dám bắt nạt tao hả? chơi rồi cô Lily cảm ơn ừ, ừ, ừ. Phải nhanh lên mới kịp chứ Để tôi Sao mà người nhìn thấy Lily có để mất chăn tao Tên kia dám cản đường ta Đi đi sao vào được đây cửa đã bị khóa bên trong rồi leo tường vậy được tôi không leo lên nổi được rồi tôi sẽ giúp anh cái gì cái gì thế này tại sao anh lại nặng như vậy Đừng nói nhiều nữa, lo ngăn cản tên khốn bên trong đi không tin thì thôi để tôi cho anh thấy đừng đừng tôi sợ ma lắm anh bạn là tôi đây làm tôi sợ muốn đứng tim rồi xác của tên khốn kia bị mấy con chó tha đi mất rồi không phải vậy chứ tôi không biết như vậy là chết người đó vậy cũng được mà siêu phàm của con Đúng vậy Chúng con rất giỏi sư phụ à Sư phụ người đón xem Tình khốn đó rất ghê gớm Nhưng đối với con Đó chỉ là chuyện nhỏ Và không cần dùng đến nhiều công sức Thật vậy sao với tài năng của sư phụ, tụi con không thể thất bại được. Tụi con cũng đã cho tên khốn nó một bài học. Tốt, ừ. tốt, hai người làm tốt lắm. Thấy chưa, sư phụ khen chúng ta đấy. Tốt, vậy không cần lo lắng về cái xác đó nữa. Cái gì vậy? Cũng không có gì nghiêm trọng sư phụ à Tụi con đã về cái xác đó để hắn không thể nhập vào hồn Nhưng lại gặp rắc rối với những con chó Chó sói đã tha mất cái xác của hắn Đã bảo là đừng nói chuyện đó với sư phụ mà Bây giờ có rắc rối to rồi đấy Hai người đúng là vô dụng đi tìm cái xác đó nhanh lên sư phụ làm sao mà tìm ta sẽ lập càng và tìm được linh hồn của hắn trước khi trời sáng nhưng tìm bằng cách nào ta sẽ nhờ những linh hồn khác giúp đỡ đừng làm phiền nếu không ta sẽ bị tẩu qua nhập ma cũng không có gì quan trọng cái gì hả không không có gì sư phụ à mau mau tìm cái xác đó đi chờ đã mày đã bao giờ nhìn thấy sư phụ lập đàn chưa phải vào coi xem thế nào linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Chạy thôi linh hồn của dương phong hãy mau trở lại linh hồn của dương phong hãy mau trở lại tôi Đây là nhà của cậu Đưa tôi về nhà Không được Người đã không còn xác để đi về Vì vậy hãy ở tạm chỗ này là buồn chán Chúng ta phải đi đâu đây Cũng tại ngươi chọc đám chó đó Sao lại đổ lỗi cho tôi Sao đám chó đó không cắn chết ngươi đi Đúng là đồ vô dụng Sao cô ấy không xuất hiện vậy Đi theo tôi Cô biết tại sao tôi gọi cô ra Dĩ nhiên rồi Ta là ma mà Phải à, à. Ngươi còn cười à Đi theo đi Này đừng đi nhanh quá Được thôi Đừng đi nhanh quá chờ chúng tôi đi với Ghê quá Đừng sợ có tôi đây Có gì đáng sợ chứ Để coi nào Này làm cái gì vậy Là xác chết đó Tại sao lại nhát như vậy chứ Coi tôi này Tại sao lại ra như thế này Làm sao ăn nói với sư phụ đây tìm được ở đâu vậy dạ ở trong một mớ hỗn độn ở trong thịt sư phụ có một chút khó khăn đấy 即係呢件事好複雜咁解。phải phải đại sư đại sư huynh bây giờ thì không thể giúp được rồi thật không ai cho hắn ta cũng không thể trách các ngươi được xem ra ông cũng rất biết điều đấy chứ ừ. không nói chuyện này nữa có thể giúp cho tôi một việc được không? Có một số quan tài chưa yên nghỉ, nhờ các người tới đó giúp. Chuyện nhỏ chúng tôi sẽ giúp ông. Được, như vậy thì tốt quá. Trên rồi những cổ quan tài đã, đã được tạo lên để tu sửa lại. Nó rất là nguy hiểm. Nếu không may, những người trong quan tài sẽ sống lại, sẽ giết chết tất cả. Họ là làm cương thi. Nghiêm trọng nhất là có một con cương thi chúa cơ thi chúa là người lãnh đạo bọn cơ thi con cơ thi chúa đã nằm trong quan tài với một luồng khí ngang cổ rồi từ từ chạy vào tim đây là lúc cương thi sẽ sống dậy à thì ra là vậy những quan tài này có chứa cương thi bên trong à sư phụ sư phụ làm sao có thể lấy được luồng khí đó ra đơn giản chỉ cần mở quan tài ra rồi hít luồng khí đó vào miệng phải đúng rất đơn giản rồi truyền cho những người khác cũng bằng cách này Nói như vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy Không tốt đâu Bữa nay là 15 Sẽ có trăng tròn nếu cương thi gặp ánh trăng Thì sẽ rất lợi hại đó Nhưng ở đây rất nhiều quan tài Làm sao biết được cương thi chúa ở đâu vậy sư phụ Không có gì khó Chỉ cần mở toàn cặp mắt ra là nhìn thấy được ngay quan tài có một chiếc màu xanh lá cây chính là quan tài của cương thi chúa là nó là nó rồi sư phụ à anh đông ly mở nhanh đi tôi tôi tại sao lại là tôi hai người đi mở đi luồng khí đó sẽ rất mạnh một người lo không xong đâu đi nhanh lên nào sư phụ người ngồi yên trên đây để làm gì tôi ngồi coi được chưa đông chúng ta đi thôi đi thôi Xin lỗi đã làm phiền Xin lỗi đã làm phiền Đông à, nhanh lên Xin lỗi đã làm phiền Xin đừng trách chúng tôi kìa tới quan tài đó nhanh lên nhanh lên nào cẩn thận coi chừng mất mạng đấy Jangan. Jauh dulu. Hah? Punya. Wow, thần kỳ à Cấm ly trùng chửi Ừ Chị đây Chị trúng cái gì à Trúng gì chân à Trúng gì à nào rồi có bị gì không tốt hơn rồi đấy Mm-hmm. làm vậy chờ chút ta sẽ tìm cách cứu các ngươi Tôi không thể chịu được nữa Tôi sắp đóng băng rồi Anh chịu không được làm sao tôi chịu được chứ hả Gọi tôi có chuyện gì Tôi muốn cô hôn anh ấy Không được tôi vẫn còn là con gái đấy Mơ đi tôi không làm đâu chút xong việc rồi sư phụ người thiệt là giỏi đấy cũng rất thông minh và đẹp trai nữa chứ sư phụ mau đưa lượng khí đó cho tôi không phải anh đâu tôi muốn ông ấy Sư phụ Cô chừng bị đông lạnh đấy Ông đã hôn tôi Đừng quên tôi là một con ma không sợ lạnh lẽo Cô phải hôn thầy tôi tới khi về nhà Tụi bay tự lo liệu đi Đại sư huynh Quánh một thùng đi Đưa cho máy đi Cái đại si bạc mà Wow, khỏe lại rồi Trung huynh tôi xin phép cáo từ Tạm biệt Sư phụ hai anh được bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng gần 40 Vậy là lớn hơn tôi 3 tuổi Cô không giống như 37 tuổi đâu Tôi chết được 20 năm rồi đấy Lúc đó tôi mới 17 tuổi thôi Phải rồi, sư phụ hai anh có muốn kết hôn không? Tôi nghĩ là không bao giờ Thì đâu phải đường riêng của Huynh ừ. Sư phụ của các anh thích cái gì vậy? Cô Linh Đây là nhà của tôi Tôi sẽ bắt những con ma nào ở trong nhà của tôi đấy Quân ấy thật là nam tính Muốn chết hay sao đấy Phải đó Sư phụ, cô ấy thật sự yêu ngài sư phụ ừ hãy bắt cô ấy đi sư phụ làm thật sao Sư phụ, người đã ra tay vậy sao? Tao đã nói trước rồi. Thật là tài giỏi. Tôi không thích ma ở nhà của tôi. Tôi không thể sao quên được. Tôi là yêu chú mà. Tôi không thể sao quên được. Tôi đã yêu cô. Này, cô ấy nói vậy nghĩa là gì? Đây là chuyện của người lớn, đừng hỏi nhiều. có một cô gái xinh đẹp bị chết trẻ muốn ở chung với một vị sư phụ nhưng bị xa lánh một cách phủ phàng. Được rồi, tôi thả cô ra, tôi cho cô 5.000 lượng, lấy rồi đi đi. Cô gái xinh đẹp bị chết trẻ Lại đây, ta muốn người hút hết máu của bọn họ, để có thể sống lại. Và có sức mạnh vô địch. Phải nhớ rằng, người phải hút máu người vào lúc giờ âm. ơn đã giúp tôi. Không có gì. Cô nương, sao cô cứ làm phiền tôi vậy? Bởi vì tôi muốn lấy chú. Chuyện này không thể được. Tôi là một pháp sư diệt ma. Tôi không thể lấy cô. Không sao, tôi có thể làm tất cả để được ở bên cạnh chú. Này, hình như là không có kết quả. 40 tuổi rồi, không còn sức nữa. Vậy lấy gì? Đã bất lực đó mà. Ngươi dám nói xấu sư phụ à? Ta nói đúng thôi chứ không có sai giết người giết người rất nhiều người thiệt mạng nào tới coi đi nhanh lên nào nhìn kìa chuyện gì đã xảy ra vậy pháp sư người coi thử đi kontakter. Tùa dâm tất cả đều được sinh vào giờ âm và đều bị hút máu. Sư phụ, người coi. Đừng có cuốn lên như thế, không việc gì đâu. Sư phụ không phải hắn là bị lũ chó quan cắn chết rồi sao Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Nhưng điều này rất là lạ kỳ Phải đó Không có gì hay đâu nào Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Ta sẽ dùng cây này để đâm vào nó. sư phụ người xem hắn đã thành cương thi rồi cương thi đúng chúng ta cần bắt được hắn sau đó báo cho cảnh sát biết phải bắt ngay bây giờ bắt hắn với lý do gì đây chúng ta sẽ bắt hắn lấy hết âm khí trong người hắn rồi giao cho cảnh sát ngươi nghĩ rằng cảnh sát sẽ tin sao đây là một vụ giết người, kẻ đó là người biết tà thuật, giống như chú Mao. Tôi hứa sẽ điều tra ra kẻ giết người đó. Sư phụ phải làm gì bây giờ? Đi về nhà thôi. Sư phụ, ta sẽ làm gì? Trước tiên phải kiếm được 100 bông bách liên. Nó là cái gì vậy? Chúng ta lấy nó để làm thuốc. Rồi ta sẽ cho tên khốn đó uống nó. Phải, Ờ, lần này thì nó sẽ chết chắc nói nhiều làm gì lo đi tìm đi sư phụ thứ đó ở đâu vậy sư phụ đủ cả rồi đây Sư phụ, tại sao những thứ này lại hôi như vậy? Mau bỏ xuống đi. Đây là những thứ diệt ma, nên thường nó sẽ có mùi như vậy. Nhưng rất quý đấy. Dạ, dạ phải. Nguyên liệu đã đúng chưa đấy? Này, sư phụ hỏi đúng không kìa? Đúng, mà tôi đã đếm rất kỹ. Hả? Sư phụ, người làm gì vậy? Sao cắt tóc của con? Còn móng tay nữa. Đưa đây, nhanh lên. À, à. nếu có cơ hội thì đổ vào người hắn. Được, vậy còn ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ giúp ngươi lúc cần thiết, mau đi đi. Tôi không đủ cao làm sao có thể nhìn thấy hắn đây Phải rồi, nhìn vào chân hắn là được Ngươi làm cái gì kỳ vậy đi đừng vào chân hắn nhìn màu áo đấy thứ cho tôi đi mà này hãy nhắm chầm kỹ đấy chỉ còn có một cái này thôi đó trúng rồi trúng rồi thành công rồi sư phụ phúc không với đừng chạy đứng lại đừng chạy sư phụ hắn quá mạnh đuổi theo mau cha sư huynh cha hãy cứu con sư huynh không cần phải nói nhiều hắn xứng đáng chịu như vậy chúng tôi chỉ muốn bắt nó giao cho cảnh sát nhưng tại sao ngươi lại giết nó giờ hắn đã chết rồi còn làm được cái gì nữa chúng ta đi về này chúng ta không đem hắn đi sao nếu thích thì ngươi lấy đi Sư phụ, ông ấy đã giết chết tình khốn nạn ấy rồi Nhưng ông ấy ra tay quá tàn ác Ta phải trả thù cho chuyện này Này sư phụ, người làm gì vậy? Sao lại có ngày sinh của chúng ta ở đây? Sư phụ, người làm gì với mấy con gà này? Bây giờ, hai người đã là hai con gà. Này, mỗi người một con. Nhớ, đừng để mất đấy. Tại sao vậy? Chạy đi, nhanh lên. Đêm nay rất nguy hiểm, hai người phải cẩn thận đấy. Nếu lỡ tụi con không xong thì sao? sư phụ người hãy bảo trọng mình cho con nhìn Chị cái Cái sai như vậy đã đủ chưa hả Ta làm sao biết được mà hỏi ta tôi chừng nó phát hiện ra bây giờ làm gì đây theo tôi đúng là đầu ngốc chúng tôi đang ở đây lại đây lại đây lại đây lại đây cứu mạng chết rồi chạy thôi Sư phụ, người không sao chứ? Tại sao các ngươi không chạy đi thật xa hả? Tụi con đã chạy xa lắm rồi sư phụ à. Sư phụ, người đã giúp đỡ chúng con rất nhiều. Chúng con quyết định ở lại đây, chiến đấu cho tới cùng. Ta cũng không ngăn cản các ngươi làm gì. Có nguy hiểm lắm không? nhìn mặt sư phụ chắc không nghiêm trọng đâu sư phụ bây giờ chúng ta sẽ làm gì đóng cửa lại trước đi sư phụ ngươi sẽ làm gì tao sẽ vào trong để chuẩn bị để giết hết bọn chúng bao lâu thì mới được tao không biết đừng sợ nhìn sư phụ tự tin kìa Sư phụ, tụi con không chịu nổi nữa rồi Cố gắng một chút đi Sư phụ Hãy kéo tôi ra nếu như không có sư phụ. Đông, mình đi đi, được rồi, để thầy tự lo. sư phụ lên đây đi Sư phụ, làm sao bây giờ? Cố giữ bọn chúng lại. Sao không được vậy? Sư phụ, người có sao không? xin Có cách rồi hiểu chưa đâu hiểu chưa đâu hiểu đâu hiểu bỏ về thì hiểu đâu hiểu đâu hiểu đâu hiểu đâu hiểu đâu hiểu 40 triệu sao Đây là thù lao Họ muốn có để giúp chúng ta đấy Người nói gì vậy Làm nhanh đi Nhanh thật, sư phụ xong việc rồi Chưa đâu Đi chuẩn bị đi hy vọng hắn sẽ mắc bẫy đến đây hai người làm gì vậy mau thả ta ra thôi chết nhầm người rồi mau giúp sư phụ xuống đi cố lên sư phụ từ từ đợi hắn đi đã nhanh lên nào hai tên khốn nạn các ngươi đang làm gì vậy Pháp Sư, Quỳnh có sao không? Quỳnh nhớ là phải cẩn thận đấy. Cảm ơn, tôi tự biết lo liệu. Cứu con, sư phụ. Dụ hắn ra chỗ khác. Được. Tên khốn, tới đây. Lại đây. hay quá sư phụ sư phụ tại sao lại như vậy đây là pháp thuật của sư huynh ta Bây giờ phải làm sao trong sư huynh Ta không phải sư huynh ngươi Huynh đã bị tổ quả nhập ma rồi Mau tử phương Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi Ngươi dám đánh tượng của tổ sư Ta sẽ lừa mạng với ngươi Ngươi muốn chết à Ta sẽ giúp ngươi Tới đây Giúp ta một tay đi Sư phụ, hình như còn thiếu thì phải muội đến liền đây tất cả bọn bay phải chết sư phụ xong xuôi rồi không ngờ nó lại bị nổ tung như thế đây cũng là kết cục tốt mà sư phụ người cần phải cảm ơn cô linh đấy làm sao trả ơn cho cô ấy bây giờ tất nhiên là phải cưới cô ấy rồi ừ, nhưng cô ấy là ma đó cô cô ấy đang làm gì kìa à, Công hệ sinh bố Công hệ